một xuân mới thế nhưng rồi thật là phơi phới là ai chọn mình không biết giữa bao nhiêu người vội vàng ngoài kia ai chịu nâng niu em mỗi ngày ai chịu yêu thương em bên em tận mãi sau người ấy là ai ô người ấy người ấy là ai chỉ cần một ánh mắt đã biết chết rồi mình thuộc về nhau mọi người nhìn vào ngạc nhiên không thích những lời vàng dành cho tin ôi trời ơi thật là sướng đôi ôi trời ơi tin ơi chân ai tôi đây rồi mọi người xung quanh lại đây quyết không giặt bằng máy vẫn nhẹ nhàng chăm sóc em rất đang hoàng đêm ngày tình nâng niu để mình luôn mãi để lại con được cùng tin mãi xoan thích thì dù vui mấy cũng đến lúc tàn người mà cũng chán chẳng còn ngày ngày chăm sóc cứ thế ném mình vào mình nhau nát bao niềm vui giờ tan biến mau em được buồn cho mình trong khô đau sầu cuộc tình phai em mua ta cứ phong bạc màu bao chuyện không mấy cứ thế bùa vây tin không cần em nữa chẳng còn mượt mà thắm má chẳng còn đẹp để cùng tiên mãi xuân ờ trong âu lo hơi chiếc váy xinh yêu bé nhỏ xin em xin em đừng khóc lại cần nghe anh nói cho rõ về đây bên anh không lo bạc màu về đời của anh không lo sờn vải có anh rồi thì cứ yên tâm là em sẽ đẹp mãi đẹp mãi đẹp mãi anh không được cái gì chỉ được cái chấp em hết mình để em đi cùng người ấy cả hai trông như là minh tinh nếu mùa xuân là điều em thích nhưng vì sợ nên còn phân vân thả lỏng người tận hưởng vì anh sẽ giữ cho quần áo luôn mãi xuân mùa hương cứ thế thâm lừng ngày thích cứ thế sang cho vẫn mây tới tay không ngừng niềm vui cứ thế vô tận cho cả năm oh la la la thân ngã luôn bên nhau và cùng nhau mãi xuân dù năm tháng có phai màu quần áo vẫn cứ tươi màu như vụ mùa mới mới hôm qua mặc cả nóng vẫn thấy mượt mà cho mùa xuân oh la la